say xưa khiêu vũ trong điều vui mambo đắm đuối cùng nhau ta ca ta hát trong một đêm hoàn ca tuyệt vời vì anh yêu em nên đã trao nụ hôn cho em nồng cháy điều mambo sao hay thế ô ô ngất ngây điều say em trao chưa uống nên tình anh nghe thêm nuôi tiếc thời gian ôi sao nhanh qua nghe tình yêu ngọt ngào mặn nồng vì anh yêu em nên đã trao nụ hôn cho em nồng cháy màu sao hay thế ô ô ngất ngây cô đã